Ok, hello anh em Chào mừng anh em đến Game Today Rất vui vì được gặp lại anh em <clears throat> à, Có nhiều anh em hỏi tôi là đến cái ngày cuối cùng rồi của event mà vẫn chưa biết cách chơi Thì hôm nay tôi sẽ ra clip này anh em nhé à, Hướng dẫn cho các anh em chơi làm như thế nào để chúng ta có một cái thứ hạng ha, à, thứ hạng cao Cái tốc độ cao uh, chiến thắng cái event Đấy Thì uh, clip sẽ rất là kỹ Nên là anh em cứ xem thật kỹ nhá Rồi anh em sẽ tìm ra câu trả lời Rồi à, có một cái lưu ý là trong trận đấu chúng ta sẽ có con rớt thì nó sẽ đơn giản hơn nha anh em nhá. Trong trận đấu có rớt còn nếu mà không có rớt ý thì anh em anh em quit ra nhá, anh em vào lại được chưa? Ok. Rồi. Trong uh, cái uh, trận đấu này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách dễ nhất đã, cách dễ nhất đã nha anh em nhá. Còn một cái cách nó hay hơn nhưng mà nó lại khó hơn, khó làm hơn. Thì trước tiên là chúng ta chơi cách dễ này Đấy Là như nào là đầu game Anh em cứ tìm cho tôi Mấy cái con human nhá Human với cả rồng này Đấy Human với cả rồng với cả mết Thế là được Rồi Lưu ý là những cái trận đấu mà không có rớt Thì anh em không chơi nhá sau cái trận đấu này là tôi sẽ uh, hướng dẫn cho anh em một cái trận đấu ờ, một cái cách chơi khác nhưng mà tí nữa nhá còn bây giờ thì cứ thế này đã à, 6 human đã này rồi ok Chúng ta có 6 human thì chúng ta bỏ vào <clears throat> Anh em xếp làm sao ấy Để cho uh, Nó có thể kết thúc trận đấu nhanh Thì anh em sẽ xếp làm sao để cho con già nó quẹt được nhiều nhất có thể nha anh em nhá Tôi nghĩ là cái round đầu tiên ấy Thì chúng ta có cái lượng tiền là Máy nó cho nó là 60 Thì tôi nghĩ là sẽ roll hết đấy Roll hết đi, roll hết đi <clears throat> con này cũng được Thunder Spirit là một con mết Rồi Cũng hơi đen Hơi đen Con già không lên được hai Con uh, sói Con sói thì cũng không cần thiết lắm Rồi ok Đấy thế là chúng ta có được rồi nhá Bây giờ Ở đây cho con sói lên hai đi Cũng được Rồi ok bây giờ chúng ta xếp này Xếp như nào để cái con già này nó quẹt Thứ nhất là quẹt nhanh nhất này Thứ hai là nó quẹt được nhiều nhất thì anh em cứ đưa nó cao lên nhá Ở trận đấu này Cái cái cái thử thách này này Cái thử thách mà Lion Beat này này Là chúng ta cần là cần tốc độ Cần tốc độ thôi Chứ chúng ta ờ, thắng thì chúng ta Có thể thắng hoặc thua thì cũng tùy Nhưng mà cái tốc độ là vẫn là để xếp vào cái phần thưởng của anh em vào giai đoạn trao thưởng ấy, trao giải ấy Nên là anh em chiến thắng càng nhanh thì anh em cái phần thưởng của anh em càng to đấy anh em làm trong top bao nhiêu ấy tôi không nhớ hình như là top 500 thì phải thì anh em sẽ được thưởng nhiều hòm hơn là top ở dưới top 500 thì cố gắng lọt vào trong top 500 thôi thậm chí là với cái hướng dẫn này của tôi thì nếu anh em may mắn anh em có thể vào được ở trong top uh, 100 100 thì càng nhiều qua ừ, ok đấy thì chúng ta cứ mỗi lần thắng là chúng ta sẽ có sách rồi rồi luôn hết tiền thôi anh em ạ à. anh em nhớ luôn hết tiền nhá đừng đừng để phí tiền anh em cho đủ anh em cho đủ những cái con hai sao vào thì nó sẽ mạnh nó sẽ tốc độ clear nó sẽ nhanh hơn rồi bây giờ tôi hết tiền tôi sẽ không làm cái gì cả uh, xếp một tí cho nó chỉnh chỉnh đốn đội hình tôi nghĩ là cho đồ con flame con này nó sẽ giật đau hơn con già thì quẹt thì tôi sợ bọn lai này nó bật giáp lên thì chắc chưa chắc nó đã quẹt được đâu cho flame được ổn hơn rồi khi mà xếp đội hình này thấy ổn ổn rồi nhá Cái con sói thì để trước mặt cái con heo glide Để cho con heo của lai nó đấm con sói Đó Theo được con sói nó sẽ hóa sói nhanh hơn nó ra thêm hai con đệ nó con đệ nó cắn nó cũng đau con đệ nó cũng đam to phết đấy đó, nó ra quẹt một phát đúng rồi đấy tốc độ cũng khá nhanh anh em cứ để ý mỗi rau ấy mỗi rau của anh em ấy mà cái dây nó kết thúc ấy nó tầm khoảng 40 giây 40 giây ấy là ok rồi nhá anh em nhá 40 giây tầm 40 giây thôi Đấy, tôi mới chỉ có round 3 thôi Mà tôi đã lên rồi level 11 rồi Khi mà anh em kiếm đủ 6 human vào giai đoạn đầu game thì anh em tăng level rất nhanh Đấy, Lên được level 12 tức là mắc rồi Thì chúng ta sẽ chuyển dần sang bộ 5 rồng với 6m nha anh em nhá 5 rồng 6m hoặc là 5 rồng 9m đều ok Rồi cho thêm uh, Đây Vẫn thừa Vẫn thiếu một con à, Chúng ta roll tiếp <clears throat> Chúng ta roll tiếp thôi như này tôi nghĩ là roll tiếp là được À không Ở đây là chúng ta có 6 human Đúng rồi Thế thôi cho 6 human vào thôi Được rồi Đồ này Quên mất đấy Tí quên không lấy đồ Rồi đồ cho cái con này đó Kết liễu nhanh anh, anh em ạ Chưa cần cái con già này Cái hai thì cho Chứ còn một thì hơi yếu Đây rồi Xem là tốc độ của nó là bao nhiêu 15 giây để kết thúc thôi Đấy cứ trước 40 là là chúng ta mỗi round là chúng ta có 15 giây thôi Đấy Anh em cứ tính là mỗi ra, mỗi ra, mỗi round là 15 giây Thì chúng ta có 10 round đúng không 10 round nhân lên thì là 150 giây Tức là chưa đến 2 phút đấy Đấy, tuy nhiên là tốc độ nó sẽ được cải thiện khi mà anh em form đủ độ ờ, bộ 5 rồng Rồi, chúng ta roll rồi Lên được 12 rồi thì cứ roll đủ bộ thôi Đây rồi, giá 2 đi rồi hay lắm nào cho xin con rồng nào đây rồi dragon lai vẫn thiếu wizard vẫn thiếu rồng anh em ạ rồi chúng ta mới chỉ có ba rồng thôi thiếu một con rồng nữa và và và chúng ta có thể kích hoạt được cái bộ wizard này vào trong để wizard vào là được đây là 7 mét này 7 mét 7 human như nào nhỉ Đấy, cho già này đồ cho già thôi già lên hai rồi này ổn chưa nhỉ Rồi, rồi ok, ổn rồi đấy Bắt đầu ra Hay quá, rất nhanh đúng không anh em Đấy, đây chỉ mất có 5 giây thôi 50 thôi, 49 thôi Rớt rồi, hay lắm Cái con này là cái con mà tôi có nhắc anh em ban đầu là bắt buộc phải có cái con rớt nha anh em nhá Không có rồng 5 tiền cũng được nhưng mà phải có rớt Rồi Bây giờ tôi cần là còn con rồng Chưa thấy cái con ờ, thêm một con rồng nữa thôi Cho con rồng ba tiền Ambra là vào là được rồi Rớt cho vào này Rồng 5 Rồng 5 tiền vào nữa là 9m luôn là Chúng ta chơi được 9m luôn Đang có 7m Roll thêm phát nữa này Roll tiếp này Ui xui ui Dragon Clyde 3 sao Bán con này đi Chúng ta kích hoạt bằng wizard được anh em ạ Với cả về căn bản là lên 12 rồi Nên là cũng không cần human nữa Rồi vẫn chưa có lâm rồng tốc độ của tôi là sẽ chậm hơn anh em ạ các anh em mà roll được lâm rồng sớm thì nó sẽ rất nhanh có khi là chỉ mất 3 giây thôi là một hiệp rồi nhưng mà vì là tôi uh, chưa có con rồng rồi chúng ta roll tiếp kiếm con rồng thôi anh em ạ Ui trứng này Rớt hai Đây là rớt hai rồi Đây rồi Đó Xong rồi đấy năm rồng rồi nha anh em nhá Thế thì cái trận đấu nó sẽ rất nhanh Rồi trứng thì đập cho rớt luôn Không có gì phải suy nghĩ cả Bây giờ anh em xếp làm thế nào cho 6 con đứng bên trái tung trưởng là được 6 con đứng ở phía bên trái nha anh em nhá Thế thôi 6 con đứng bên trái sẽ tăng mana 100 mana luôn Và chúng ta có thể tung trưởng giết đối thủ luôn Nếu mà vừa lấy anh em tìm được 5 rồng ấy Ở những cái round uh, ờ, 4, round 5 ấy Thì cái tốc độ trận đấu nó sẽ nhanh hơn nữa Anh em nhá Còn bây giờ như này là tôi cũng form được 5 rồng ở round 6 này là cũng ổn rồi Chỉnh đồ một tí đồ Đồ thì anh em cứ dồn, ờ, dồn hết cho cái con rớt nhá Dồn hết cho rớt con rớt nó sẽ tung trưởng và nó sẽ kết liễu đối thủ luôn Anh em thấy chưa Kinh chưa Ủi rồi Quá kinh Nhanh <laughs> Quá nhanh quá nguy hiểm dạ, Đúng thế Quá nhanh quá nguy hiểm <laughs> Giáp băng À không Gậy tá ác đúng rồi anh em Gậy tá ơ ơ ơ Gậy tá ác Ơ kìa ơ kìa Không mua được cái này Ui bị ao anh em ạ Cấy nhở Vào lại được Vào lại được Chắc vào lại được Ok ok vẫn Chúng ta vẫn đang trong trận đó cũng rất là may mắn Tôi cứ tưởng tôi phải chơi lại từ đầu Như này là hợp lý rồi Làm lại từ đầu là mất thời gian lắm Lại phải ra lại phải tìm cái trận đầu có con rớt lại Cứ phải tìm mãi mới được một trận Có con rớt anh em ạ May quá Thế là cuối cùng là cũng không phải Chơi lại từ đầu Rồi nếu mà như thế này là chúng ta sẽ có thêm bộ gót này Rồi Rất tốt <clears throat> Vẫn đang kiếm cái con rồng 5 tiền anh em ạ chưa thấy con rồng 5 tiền đâu Rồng 5 tiền Máy bay này không nhở Rồng 5 tiền rồi Đâu có rồi Ui Chán đời Không có rồng 5 tiền Chán thế Không có rồng 5 tiền thì không có 9m anh em ạ 8m à chơi 8m à Insect này Giật đầu đấy Còn Insect này hơi mất thời gian tí anh em ạ Insect với chúng tôi Có dòng ba rồi ba sao thì không sợ Insect anh em nhá Trong những cái trường hợp mà có thể anh em sẽ thua Insect Là bởi vì là cái con Dragon Glide của anh em nó chưa lên được ba Rồi ok Ăn được Rồi round tiếp theo sẽ là bọn Glacier khá to Mà em vẫn chưa ra con dùng 5 tiền nhá anh em nhở hơi lâu rồi đấy tôi là tôi chắc là tôi bán đi tôi mua cái con già này con già này ừ, già lên 3 sao ok chắc là mua con già thôi bán rồng tí nữa thay con rồng 5 tiền anh em ạ rồi vẫn là cái trượng tá ác thôi tăng uh, đam cho con rớt ui rồi anh em nhìn cái con lancer 3 sao kìa con rớt nó giật phát chết luôn Đấy là mới có 8 mét thôi nhưng chưa có 9 mét đâu quá kinh khủng hai gậy tá ác anh em ạ à, Tăng 100% sức mạnh tấn công của ma pháp Quá kinh Sống làm tiền mà ra đi Vẫn chưa có cày nhá Cày thế nhở Đồ trận này lấy cái búa xét chắc là ngon nhất rồi Búa xét tăng sát thương ma pháp anh em ạ Giờ chủ yếu là tập trung cho sát thương ma pháp rồi Một phát ui ôi Rớt ơi là rớt giật trượt rồi Ui dồi, ui rồi giật phát thứ hai thì cũng chết ở kia đang đấm cọc tự nhiên lại hóa Đóng đá đấy kia Chậm đi một chút anh em ạ Lẽ ra là nhanh hơn được vài giây Rồi ok già ba Đấy rồi round cuối anh em ơi Round thứ 10 chúng ta gặp cái con beat Liền beat, Kiếm lúc con rồng lắm tiền nào Ôi đừng bảo không ra rồng lắm tiền nhá Thôi xong rồi Vậy là không có rồng lắm tiền Thế là phải chơi 8 mét à Thôi được rồi, cũng được anh em ạ. Rồi vì tầm này chắc là cũng mắc ping rồi, toàn 3 sao rồi. Ok, ui rồi ôi rớt giật trượt anh em ơi. Mất thời gian quá. Nào, rớt giật rớt giật phát lửa. Ui rồi đầy nguyên một cây máu chết luôn. Xem nào, chúng ta đã kết thúc cái event và tôi nghĩ là cái tốc độ này nó cũng không hề là chậm đâu. Tôi nghĩ là cũng là ok đấy, để xem là bao nhiêu phút. <clears throat> tôi dự đoán là nó khoảng hơn một phút một chút à hơn 2 phút hơn 2 phút một chút sorry anh em chắc là cũng phải hai phút mấy ui anh em ơi cũng khá là nhanh đấy một phút 54 giây nhưng mà nếu mà anh em có thể may mắn hơn thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều anh em nhá đấy, đấy là cái cơ bản rồi còn bây giờ đây này bây giờ mới là cái phần mà mà không phải ai cũng biết này đấy <laughs> đây nó mới là cái phần mà bí ký tiết lộ để mà qua được cái này mà nó nhanh hơn nữa nha anh em nhá và vẫn phải là cần kỹ năng của anh em vẫn đổi một chút kỹ năng Rồi anh em bắt đầu này Chúng tôi chúng ta bắt đầu nhá Đấy Cái round đầu tiên này <clears throat> Cái này thì cái cái cái, cái phần lưng cao này thì Chúng ta lại không cần cái con rớt nhá Không cần con rớt nha anh em nhá Không cần chơi thế nào cũng được Không quan tâm đến truyền thuyết Rồi bắt đầu này <clears throat> Roll nhá Rồi vẫn là cái con này đầu tiên này Rồi Fortuner Teller Anh em cứ làm như tôi là được nhá anh em nhá Trong cái quá trình mà tìm hiểu thì tôi đã tìm ra cách nhanh hơn như vừa nãy Tôi nghĩ là đa số anh em sẽ biết cái cách vừa nãy Khá nhiều anh em sẽ thử cái cách là chơi 12 à, con nó giật Nhưng mà <clears throat> nó vẫn chưa phải là nhanh đâu Tôi sẽ có cái cách nó nhanh hơn nha anh em nhá Đây Ok <clears throat> Rồi Những cái round đầu tiên thì anh em đề nghị là anh em run hết tiền cho tôi Anh em cứ run hết tiền cho tôi rồi đây rồi đây rồi Đây rồi đây rồi ra này đấy nó hơi khác vừa nãy nha anh em nhá anh em thấy là có những cái quân bài tôi mua là nó bắt đầu khác vừa nãy rồi đấy rồi rau đầu tiên khác với vừa nãy là rau đầu tiên thì tôi chỉ lấy ờ, ba uh, human thôi nhá khác với vừa nãy là chúng ta lấy 4 human thì bây giờ tôi chỉ lấy 3 human Rồi, như này ổn chưa? Phải làm thế nào để có thể là clear cái đống này nhanh nhất Anh em nhá, nhanh nhất có thể Đấy, ờ, Anh em xếp con già cao lên một quẹt, hai quẹt Ui, nhanh chưa? Tốc độ nhanh hơn rất nhiều Chỉ có mất có 3 giây thôi Rồi, sói này Ok, đây sẽ là cái round thứ hai Rồi chúng ta xếp cẩn thận Cẩn thận một chút Đồ thì à, sẽ lấy cái giáp thép nhá anh em nhá Đây là nó khác một chút Khác một chút rồi Đây Ờ... <clears throat> Nếu mà anh em chưa biết là tôi đang định chơi gì thì Tôi vẫn chưa tiết lộ đâu Phải một vài round nữa thì tôi mới tiết lộ cơ Đấy để cho các anh em đoán chơi Các anh em tò mò Thế thì nó mới hấp dẫn Đấy còn anh em vẫn chưa biết là tôi chơi xây dựng cái đội hình gì đâu <clears throat> Nhưng mà chắc chắn là tôi nói với anh em là nó sẽ không phải là mết nhá. Rồi. Rồi, cái round tiếp theo này. Round này um, chúng ta sẽ bán những cái con này đi. Anh em cứ làm như tôi nhá, anh em làm như tôi. Đấy. Đấy. Bỏ con này ra. Vứt con này đi. Ok chưa? Cho con eco này vào nhá. Cho eco vào. Rồi. Đấy, xong rồi chúng ta mua Chúng ta sẽ mua con sâu ừ, Chúng ta sẽ mua con sâu Ok <clears throat> Rồi ờ, Bán con này đi luôn Bán à, Xem nào có bán không Không Chắc là tôi giữ lại Đấy nhanh không Ui rồi ui Mặc dù là là, là mất 10 máu nhưng mà nhanh <laughs> Nhanh không nhanh Nhanh nhở à? Nhanh, nhanh phết đấy Một round bây giờ nó chỉ mất có một giây thôi Tiếp này, anh em này Ui rồi ui, nhanh chưa Nhanh chưa Nhanh chưa, đủ nhanh chưa Rồi, đây rồi Bán con uh, Bán cây đi này Đấy, anh em biết rồi đấy Đấy là chính là tôi eco Tôi eco Tôi eco và, và tôi um, Không bỏ cửa lên Tôi sẽ qua một cái round ấy rất nhanh Ui dồi Ui dồi Mất 2 giây <clears throat> Nhanh hơn nữa không Đấy Mỗi round tôi chỉ mất 2 giây rồi một giây hoặc là 2 giây Đấy, Nhưng mà không có đồ Đấy không có đồ Nhưng mà không sao cả Anh em nhá Không có đồ không sao cả Rồi Đấy round này cho con này lên được Rồi Rất nhanh Mất có một giây rồi Máu thì có cho eco vào nhá Anh em phải mua eco đấy ừ. Rồi Round này cũng chả có gì cả Rồi ok <clears throat> Nốt round này rồi chúng ta sẽ roll Rất nhanh Không mất quá nhiều thời gian vào những cái round insect Rồi Bây giờ chúng ta roll này Đến round này là chúng ta có thể roll được Ngộ không Đấy chúng ta roll đấy Chúng ta roll ở cái round mà Chúng ta ở cái level Ở mức level là level 8 Ok Ngộ không hai luôn Đấy, anh em cứ làm như tôi nhá Anh em làm như tôi nhá Bây giờ chúng ta đang ở level 9 rồi Rồi um, Xem nào Tôi đang tính là cái rau này bỏ cờ luôn Bỏ cờ lên luôn Bởi vì là có ngộ không hai rồi Ngộ không hai nó sẽ clear rất nhanh Ok chúng ta sẽ bỏ cờ lên nào Có bỏ, bỏ không nhỉ Hay đợi một rau nữa nhỉ Thực ra nếu mà bỏ cờ lên thì Đánh có thể nó sẽ không nhanh ờ, Nhưng mà thử thêm Thử, thử rôn bây giờ rôn rôn thêm đi rôn thêm xem như nào Được rồi Sói ba luôn này Rồi rôn tiếp nhá rôn tiếp Roll tiếp luôn uh, Roll tiếp Một con ngũ không nữa là ngũ không ba sao này Roll tiếp cái Rồi gấu 2 Gấu 3 luôn đi chứ Gấu 3 rồi Rồi như nào đây Roll tiếp luôn Roll hết tiền luôn Đã thế roll hết tiền luôn Đã thế chúng ta roll hết tiền luôn Không ngại nữa Bây giờ đưa hết lên 3 sao Ui rồi hai quả trứng thì cũng khác gì là con tô không đâu Thôi xong rồi Bộ không ba rồi anh em Ờ Ờ Rồi bây giờ roll tiếp rồi Roll tiếp thôi roll tiếp thôi Đây rồi Đủ rồi đấy ba sao rồi này Thôi cho bài vào thôi Đủ rồi anh em Đủ 6 bit rồi này 6 bit 2 Glacier là, là, là, là chơi được rồi. Chơi được rồi. Rồi. Ừ, 6 bit 2 Glacier tốc độ nó cũng sẽ nhanh chứ nó không chậm đâu. Bây giờ chúng ta dồn đồ trong ngộ không nhá anh em nhá. Đấy, đồ thì mặc dù là tôi ờ, cũng ờ, ờ, đồ thì tôi eco tôi cũng không được chọn nhưng mà không sao hết anh em ạ. Bộ này nó mạnh bộ bit đấm nó hết nha anh em nhá bit ba sao cơ mà chúng ta có bit ba sao à, tại sao mà tôi lại nói là ở hai cái rau đầu anh em mua như tôi bởi vì chúng ta sẽ có hai quyển sách đấy và tí nữa khi chúng ta lên 10 chúng ta ấn hai lần chúng ta sẽ lên được 11 lên level 11 là chúng ta kẹp được là 5 glacier với cái 6 bit thì nó sẽ có thể là tiêu diệt con quái cuối cùng anh em nhá đấy nội dung nó là như thế còn bây giờ anh em thực hành giống tôi không thì <laughs> cứ làm như tôi là được vẫn là cô quen thuộc cứ làm như tôi là được anh em nhá nhanh chưa vui anh em nhanh chưa nhanh chưa này nhanh đấy cũng nhanh mặc dù là không nhanh bằng là lâm rồng nhưng mà cũng gọi là nhanh và chúng ta không mất thời gian vào những cái rau quái trước đấy <clears throat> rồi ok là bây giờ chơi với cả gót này lên 11 đấy <clears throat> rồi bây giờ chúng ta đang thiếu đúng không đang thiếu hai con đúng không rồi Ronod Glacier đâu rồi Glacier đâu rồi Glacier cho xin Glacier Thôi chết mẹ Roll hết tiền không ra một con Glacier Đây rồi đây rồi Thiếu một con nó rơi anh em ạ Không có con rơi Thôi chết rồi Thiếu con rơi Thiếu con rơi mới cay như này Thế này chưa được Thiếu con rơi anh em ạ Thôi được rồi để round sau đi, round 10 là round quyết định Round này vẫn chưa phải round cuối Còn cái bọn uh, gót này thì chắc là cũng dễ dàng thôi Tuy nhiên nếu mà anh em có cái chấm chém lan cho ngộ không thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều anh em nhá Tốc độ nó sẽ nhanh hơn tôi Đấy nhưng mà tôi thì tôi làm mẫu cho anh em thôi Anh em cứ làm như tôi là được Tí nữa mà con uh, anh em chơi ấy, mà anh em thử con đồ không nó có cái chém lan em Chém lan hai chẳng hạn Thì câu chuyện nó sẽ khác đấy Rồi bây giờ tôi kiếm nước con rơi đây anh em ạ Cáo ba này Rơi đâu Ra đi Ra đi Ui rồi ôi Không có rơi rồi Vậy là không đủ Phải bán bớt đi roll tiếp anh em ạ Roll nốt này Roll nốt này Ui trứng làm gì đâu Thế lại phải bán tiếp à Chứ rồi xem nào Như này là không đủ Thôi phải bán con này đi Bán con này đi Bán không Đang thừa một bit đúng không Ok đang thường một bit chắc là bán uh, bán gì nhỉ bán con uh, unicorn đi thôi bán unicorn đi thôi tôi nghĩ là bán unicorn đi thôi nhưng mà trước tiên chúng ta lấy cái văn lại hút máu cho ngộ không đã Tầm này chắc roll thêm cái nữa này Quả cuối cùng này Ui rồi ôi ra Secret Lancer kìa Secret Lancer nhưng Bán này đi đủ không Bán thử nào Ui sao có lấy bán được có một tiền Ơ lừa ấy nhở ba sao Helicon bán một tiền là thế nào ui ôi chết rồi Thế làm nào giờ Bán sâu đi Ờ đúng rồi Đúng không Đúng rồi Đúng rồi con này đủ tiền Con được 5 tiền Ui mày thế Thế là vẫn đủ bộ 5 Glacier anh em ạ Vãi hết cả cướp rồi, rồi Ok thế là ok rồi đấy nhá anh em nhá Ui dồi Hú hồn Ok ok ok Được rồi <laughs> Rồi xếp vào đây Xếp như tôi xếp anh em nhá Ok lần này là kết thúc trận đấu nhanh đây 6 bit 5 Glacier cho ngộ không Nhưng mà vẫn chưa có chém nan Thôi được không sao hết Mày chết Mày chết Đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm Ôi chết rồi Nó gọi được đệ rồi không sao hết ra đấm mấy con đệ cũng nhanh thôi mà Đây nó là cái bộ bit Nên là nó không sợ bọn này Rồi ok Ok Ok Anh em xem bao nhiêu phút nhá Chúng ta có bao nhiêu phút ở đây? Điều bất ngờ sẽ xảy ra. Đâu rồi? Đó, anh em thấy chưa? 1 phút 28. Anh em cứ làm như thế nhá anh em nhá. Tốc độ của anh em có khi là còn có 1 phút mười mấy giây thôi nếu mà anh em làm chuẩn nhá anh em nhá. Tùy thuộc vào anh em, cảm ơn anh em rất nhiều clip ừ, xin được tạm dừng ở đây nha anh em nhá à, Anh em thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like, động viên và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo Cảm ơn anh em đã like cái clip này Bye bye